bàn tay vừa buông anh vội vàng bưng bên một ngủ bỏ lại ký ức xưa từng cho nhau em đã phá khâu niềm đau suốt năm tháng u sầu giờ người về đây muốn ta yêu như lần đầu còn gì đâu hãy cứ coi như chưa bắt đầu trái tim này đã nhẫn tâm đọa đầy thật chỉ mong anh hiểu một một điều hết yêu rồi hãy quên người như em tranh thân này nhân tâm đọa đầy bên nhau trách nhau làm gì từng ngày hóa lên nhân hình mù si